Video này em sẽ nói về rất là nhanh về vị trí của Nova World Phan Thiết. Như mình đã nhìn thấy trên à, bản đồ này thì à, đây là Mũi Né, đây là thành phố Phan Thiết và đây chính là dự án siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Nova World Phan Thiết của chúng ta. Vị trí rất đẹp, vì sao thế ạ? Bởi vì riêng dự án là nằm trọn vẹn 7 km đường biển một phía bên này là mũi né và phía bên này là mũi kê gà đó chính là cái điểm lợi về mặt địa lý khi mà có tầm view rộng nhất khi mà đón được ờ, gió cho các môn thể thao mạo hiểm dù lượn mà châu Âu rất là yêu thích và hơn nữa khách hàng di chuyển đến đây sẽ bao gồm có uh, đường đầu tiên là đường đường bộ đường hàng không và cả đường thủy nữa ngay tại đây là có cảng biển rất là lớn sau này sẽ ở đây sẽ là một bến du thuyền đẳng cấp 5 sao các tàu thuyền du lịch lớn loại cruise ship 7.000 ờ, tấn của quốc tế của thế giới sẽ di chuyển tới đây em sẽ nói rõ hơn về mặt vị trí nhé nếu như mà bây giờ đi thì từ Sài Gòn bay Hà Nội, Sài Gòn và từ Sài Gòn sẽ đi đường quốc lộ 1 vào trong Phan thiết. Tuy nhiên, đấy là lý do tại làm sao mà dự án lại lên tại thời điểm này khi mà có cao tốc dầu dây Phan Thiết à, dự kiến là 2022 là đã thông xe rồi thì rút ngắn cái thời gian di chuyển từ Sài Gòn đến Phan Thiết thay vì mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ thì sau khi cao tốc thông sẽ chỉ mất 1 tiếng 45 phút thôi cực kỳ tiện và khi đó thì khách hàng từ uh, các tỉnh miền Tây này, Đà Lạt này và phục vụ 14 triệu dân tại Sài Gòn đi về nghỉ hàng tuần đó đó là một điểm mạnh về hạ tầng thứ hai nữa là về sân bay sân bay Phan Thiết nằm tại trong thành phố Phan Thiết nha nằm tại xã Thiện Nghiệp trong thành phố Phan Thiết trước giờ đã là sân bay uh, quốc phòng rồi và tháng 4 2021 vừa rồi thì khởi công và xây dựng thêm phần khai thác thương mại nữa và dự kiến là 2023 à, này cũng sẽ đi vào khai thác thì à, khi đó đường bay thẳng Hà Nội Phan Thiết sẽ rút ngắn chỉ còn lại một tiếng 40 phút thôi cực kỳ tiện lợi để anh chị có thể bay vào trong à, nhà ngôi nhà thứ hai của mình và hay hơn cả là để di chuyển từ sân bay Phan Thiết tới uh, siêu thành phố biển nếu vào sẽ chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút thôi và di chuyển ở đây hoàn toàn là trên con đường bao biển con đường Âu Cơ Lạc Long Quân cực kỳ đẹp đó và đây nữa à, ở góc đằng này trên trục cao tốc khi mà khai thác xong thì đến 2024, 2025 sẽ là thời điểm mà sân bay quốc tế Long Thành sân bay quốc tế Long Thành sẽ là nơi tiếp đón rất là nhiều các đoàn khách du lịch từ Nga, từ Đông Âu, ờ, Bắc Âu cho tới các nước trong khu vực đến. Và tất nhiên khi đó các cái xe limousine di chuyển từ uh, sân bay quốc tế về đến với Novago Phan Thiết sẽ chỉ mất khoảng đâu đấy dưới một tiếng là cực kỳ hợp lý đúng không ạ đấy là về mặt vị trí và vị trí của dự án cũng như là các cái ờ, điểm rơi về hạ tầng cực kỳ đắt giá với một sản phẩm đầu tư em xin cảm ơn